Mấy hôm nay, tôi đọc thấy nhiều bạn liên tục đề xuất nhà sản xuất phim Hương vị tình thân, sản xuất phần phim ngoại truyện vì phim quá hát. Khán giả yêu thương các nhân vật quá nên thành ra muốn gặp lại họ trên màn ảnh nhỏ. Thực ra tôi nghĩ dàn diễn viên ấy đóng rất nhiều phim, nhưng họ ở cạnh nhau như thế này. Là Nam là Thi, là Long là Bác Sinh, thì mới thú vị. Chứ không phải chỉ là yêu mến người diễn viên ấy, mà cả nhân vật của họ. Hiện tại, tôi chưa thấy động thái gì từ đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Đối viên kịch của Trịnh Khánh Hà ấp mở gì về phần ngoại truyện hương vị tình thân. Nhưng sau khi lượn vài vòng trên các diễn đàn bàn luận về phim Việt thì tôi cũng thấy có kha khá gợi ý hay ho để ekip làm phim cân nhắc. Trong trường hợp có sản xuất tiếp bộ phim này nha. Mặc dù tôi biết bà Bích xem ông sinh là anh chồng, hàng cúng nhưng mà mình cứ mập mờ một chút cho vui. Hai người dọn về ở chung nhà với nhau, mỗi người một phòng nhưng quan tâm, chăm sóc nhau. Nhà bà Bích có người đàn ông để sửa điện nước, lo cho mấy cái cây với cái ao. Còn ông sinh có người phụ nữ lo lắng bếp nút, không phải ăn mì gói hay bánh mì linh tinh nữa, có hại cho sức khỏe. Vợ chồng hờ nhưng rào cháo có nhau, ít ra thì cũng an tâm vì tính ra Hai cô con gái là Nam với Diệp đều lấy chồng, về ở nhà chồng cả rồi. Chả lẽ bác sinh với bà biết ở một mình cô đơn buồn hiu đúng không quý vị? Nhất định họ phải dọn về nhà ở cùng nhau đi mà chị biên kịch ơi! Ở phiên bản Hàn Quốc Mi Âu Lì Hoàng, nhân vật của Dũng và Diệp đã cưới nhau từ giữa phim, còn đến cuối phim là sinh con luôn rồi á. Tuy nhiên trong bản Việt thì mối quan hệ của hai bạn trẻ này chỉ dừng ở mức gia đình hai bên chấp nhận thôi, mà cũng chưa thấy bà Sa với bà Bích gặp nhau để nói chuyện, bàn tính cho tương lai. Phải chi Dũng, việc có một bộ ảnh cưới siêu lung linh giống Thiên Huy là cũng trọn vẹn rồi, không cần phải tổ chức đám cưới đình đang giống Long Nam làm gì. Xong rồi, thì Diệp vắt bụng bầu sang thăm bà đứa cháu rồi hỏi thi với Nam bí quyết làm mẹ vì cũng sắp đến ngày sinh. Ui chu choa, dễ thương như thế thì xứng đáng chờ đợi lắm nha. Tôi rất mong hương vị tình thân bản ngoại truyện sẽ có nội dung này, để các fan của cặp đôi lá xanh, chèo thuyền thành công. Nam Thi trở thành những bà mẹ bỉm sữa bận rộn. Sẽ ra sao nếu Nam và Thi không còn là những nàng dâu hào môn sang trọng, mà trở thành các mẹ bỉm bận rộn tất bận, đầu bù tóc rối, quay đầu này, xoay đầu kia, tôi đảm bảo là các fan của phim Hương vị tình thân sẽ khoái chí dữ lắm khi nhìn thấy hình ảnh đó nha. Chưa kể, tôi rất muốn xem cảnh long với quy thai tả, hâm sữa, đu còn sẽ như thế nào. Vì hai chàng soái ca của hội chị em mà làm các ông bố xịn sò, như vậy thì đúng là đáng ngưỡng mộ luôn đó nha. Ở những bộ phim truyền hình tình cảm gia đình tương tư như Hương vị tình thân, những phân cảnh gia đình nhộn nhịp chăm con bồng cháu, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng cười của người lớn khiến cho hình ảnh gia đình trở nên thân thương dị đâu luôn. Bởi lẽ, ngoài xã hội, chúng ta có thể là ông này bà nọ, nhưng về nhà, họ vẫn chỉ là những ông bố bà mẹ thương con, chấp nhận mất hết hình ảnh, để lo lắng yêu thương con, quần áo sọc sệt nhưng vui lắm nha. Bà Sa vào thăm lão Tấn và tha thứ cho hành động của gã nhân tình. Mặc dù tôi biết nhiều khán giả rất không thích cặp đôi bà Sa với ông Tấn, nhưng tôi vẫn thấy họ có những điểm hay. Cả hai người đều thương Dũng nên có những việc làm sai trái, dẫn tới những chuyện như ngày hôm nay. Thế nên tôi kỳ vọng ở phần ngoại truyện, bà Sa sẽ đến thăm lão Tấn, rồi đưa ảnh cưới của Dũng và Diệp cho bộ cũ xem. Lão Tấn mỉm cười hạnh phúc vì nhìn thấy cậu con trai đã trưởng thành, mặc vết vũng các kiểu rồi cưới được người con gái mình thương. Thậm chí, nếu bà Sa kể thêm về công việc hiện tại, của Dũng có lẽ sẽ khiến lão ta tự hào hơn đó. Xong rồi có cảnh bà Sa tâm sự rằng, ông Sinh đã hứa giữ bí mật chuyện bố ruột của Dũng, và bà cũng tha thứ cho những việc làm của ông Tấn. Điều này khiến lão ấy xúc động, càng thêm dằn vặt lương tâm hơn. Tôi thực lòng muốn nghe một lời xin lỗi của ông tính dành cho bà Sa. Tôi thấy có rất nhiều khán giả chèo thuyền, xâm chiến à nha. Bởi vì trong phim Hương vị tình thân, ai cũng có đôi có cặp, riêng hai người này vẫn độc thân vui tính. Vậy nên một dịp tình cờ nào đây trong bản ngoại truyện để họ gặp nhau, rồi thêm bác sinh với Long tác hợp thì chị Sâm cũng bộ kết anh Chiến. Mà đúng là phải là người bản lĩnh như Chiến mới chịu nổi. Miệng mồm của chị Sam mà ngang, nói câu nào cũng đắt sắt ra miếng. Hết á, nên có anh Chiến cãi nhau chí chóe vui cửa vui nhà. Cơ mà mối lương duyên này chắc cũng thú vị lắm nếu được biên kịch khai thác. Vì có lần chị Sam phát hiện đoạn vi của bác sinh thời chưa hoàng lương, hay đi chung với dân xã hội đầu trọc chính là chiến chó. Đấy thôi, xem như họ cũng là có duyên với nhau, chỉ còn chờ tổ biên kịch và đạo diễn tác hợp. Trên đây là một số nội dung mà tôi mong đợi đạo diễn Nguyễn Danh Dũng sẽ làm thêm giam ba tập phim ngoại truyện của phim.